Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả em ơi Ở lần này thì Khả sẽ đi à, phát sáng cây vũ khí nha mọi người Đây, cây đào của Khả đây Hãy đi phát sáng cây đào cái này, không biết là phát sáng ra là màu gì Mà trước mắt thì mình cứ chuẩn bị tiền rồi mình đi phát sáng thôi Khả chuẩn bị một ca vàng và một ca su Xong này đi giao tấu em ơi, tại vì Khả chưa xong giao tấu luôn mọi người Tranh thủ giao tấu nữa em ơi Hôm nay đánh bút đại cho ban này nọ là thời gian rất là hiếm, không đủ thời gian <clears throat> ra luôn này Rồi, việc sáng. Đấy, ờ, Đâu vậy Hỗ trợ mở khóa nhanh Ok Châm sâu Rồi, gì vậy 30 ô à, vái mà phá phá vũ khí mà cũng cần 30 ô ok em ơi đây ta muốn phát sáng vũ khí động yếu rồi đấy bó dòng này ba nghìn sâu ok đi làm ba nghìn sâu ba nghìn sâu đi đổi sâu một nghìn là thiếu nha anh em ba nghìn sâu mới đấu ok mà đi đổi thêm sâu rồi đao này đánh sập server vẫn tốt nè vẫn ngon lành nè cho con lông đao vấn đề <coughs> cái này thì con long đao đặng móc rồi nè đặng móc rồi sát thương 31 khác thì đồ tím đâu, còn ví dụ như ép lên 50 nữa thì cây này thua thôi đó trong tầm này là ổn định rồi nè cái này khai sẽ ép gì con long đao phải chơi con long đao nãy nạp thêm ít kim nữa chưa lấy nè rồi rồi vô em phát sáng anh em ơi biết màu gì đây khải khải thích màu vàng hay màu tím nè vàng hay màu tím nói chung là nó rất nhiều màu nè rất nhiều màu ở cái không khí này gì yeah. để vào ô vuông mới có thể nâng cấp à, bỏ thì tinh vào luôn em áo và ta bỏ thì tinh vào luôn em ơi ta muốn có sáng vũ khí bỏ thì tinh vào bạn sẽ bỏ vô nềm đá bắt sáng bỏ hết vào mới được 3.000 xu, phát sáng được cái đẹp anh em được cái đẹp rồi thành công không biết màu gì đây không biết màu gì đây màu vàng <laughs> anh phong ca ơi phong ca ơi nghe em thành màu vàng giống Long Thánh nha, thích không? <laughs> Hợp lý. <laughs> cái đàn em... Tam Thánh nhìn nó như như kiểu nó đính kim cương. Đó. Đó. Trời ơi, chuyện của Long Đao đâu nha anh em? Anh ơi, Phượng Tường bán ngựa giao dịch luôn kia anh. chỉ có Long Đao đâu hợp lý không nè? Nó bán 10 kim đấy. À, đấy, mày cầm nhưng mà mày mày mày đổi phái cho anh rồi thì mày mua kim đến gì? Hợp lý luôn. Ờ, không mày... Nó đồ với cả mi ờ, rồi. Ờ, Sẵn vàng rồi em ơi. Mỹ, ờ, nó Mỹ, nó Mỹ. Mỹ đúng anh. Ờ mày mày mày mày anh anh vừa nghĩ ra mày đổi phái đổi đổi con Ami này thì cần gì phải mà cầm cái kiếm đấy. Mày mặc ờ. một set nhu tình nhá, đúng không? Gặp gặp mũ Ami đúng không? Mày đó. Thế cần gì cái kiếm đấy gì? đẹp anh em. Đó. Ờ, rồi ừ. xong. Dạ, dạ, ờ, đúng dạ dạ dạ em chọn em ơi chụp luôn. Ờ, em ơi chụp luôn. Em đi chụp luôn. Đã đầu nón cho anh em chụp chưa? cho tự nhiên nghe mới kiếm cho phí chim này đông quân trời ơi, ngon. <laughs> đi đi liên đấu nghe mới chụp hay vừa ngon luôn ấy à ghẹ giờ nghe mới chụp nữa anh phong ca anh đi liên đấu chung nữa easy luôn nhưng mà anh đi đi ghẹ đi với anh phong ca rồi sao đúng, đúng rồi chính xác dạ. nhưng mà mày mày mày về cái mi chụp anh này được cái phái nào khác chứ để này bắt bắt bài đấy <laughs> ok đẹp không? Thằng này bắt bài đấy. Anh em thấy đẹp không anh em ơi? Quá đẹp luôn này đó cái phát sáng là được cái này đó chém vàng vàng thôi cho anh em đó nãy anh em hỏi phát sáng được gì không đó anh em thấy đẹp không cái đao phát sáng màu vàng lên này khác đao thường này thấy chưa giống như là một cái đao hồng kiều môn phái giống như một đao hồng kiều môn phái đúng chưa đó xong rồi chém nó có hiệu ứng này đó chém này thấy chưa anh em thấy đẹp chưa đó ok đó là phát sáng anh em tốn hết là một ca dạng là khoảng ờ, năm chục ờ, sáu chục k Việt đồng ba ca sâu là khoảng tầm 200 nghìn nữa là ba rưỡi ba rưỡi gần ba viên thủy tinh này ép phát sáng hết tốn khoảng tầm 400 k Việt đồng anh em ơi 400.000 Việt Nam đồng tương đương khoảng tầm uh, hơn 5 kim hơn 5 kim đây nói chung đẹp này đẹp trai này anh em đang xem video này đừng quên để lại cho Khải like chia sẻ cho nha em ơi